chiếc cánh đuôi màu trắng nha anh em mỏ ác nè con ngốc này đừng có mà nhảy nhá tốc độ mỏ kinh nhỉ thấy nó hót ở ngoài từ chim dài anh em ạ Hóa ra là má trắng mẹ sợ con này nhảy quá đi mất tốc độ mỏ kính phết anh em ạ mẹ sợ con kia nhảy quá con này này thấy định đánh lại bịt mẹ nó con mái vậy trước hắm thật biết ngay mà sợ cái cảnh này thật đấy không là nó sẽ xuống cứu con mại clip của Hoàng Văn Quảng nha anh em bầy mà trắng đầu gấu chỉ sợ cái cảnh này thôi anh em ạ con mái nhảy trước này nhiều thế nhỉ Đấy, định cứu này tốc độ mỏ kinh cho anh em cứu thế nào Đấy. Là trắng à, mẹ tốc độ mọ kinh khủng thật đấy แค่ขนังดีมากเลย